Những câu nói nghẹn ngào giờ đây ta phải chia xa Những năm tháng ngọt ngào trượt theo mây bay lướt qua Cũng đời này cứ thế trôi mãi nhanh như một giấc mơ Tuổi thanh xuân ôi thật nhớ Phượng hồng rơi mang bao điều ước Đường phía trước yêu về tương lai có đôi lúc mệt nhoài bạn tôi ơi hãy cố lên đừng gồng ghiền phía trước nhiều lắm đam mê thì cứ viền để mai sau không thật tiếc thả bong bóng ghi lên điều ước đường phía trước cơ bước